bài tập số 1 yêu cầu các con đặt câu hỏi cho phần được gạch chân. Câu A. Vì ngủ dậy muộn, Nam đi học muộn. Câu B. Em vui vì được cô giáo khen. Những phần được gạch chân ở đây là gì? Vì ngủ dậy muộn. Ở câu A và được cô giáo khen ở câu B. Đây chính là nguyên nhân. Nguyên nhân bạn nam đi học muộn đó là vì bạn ấy ngủ dậy muộn. Còn nguyên nhân mà một bạn vui đó chính là được cô giáo khen, đúng không nào? À, khi các con ngoan, khi các con học tốt, cô giáo sẽ khen các con và đó chính là nguyên nhân mà các con sẽ vui. Vậy để hỏi về nguyên nhân, lý do, chúng ta sẽ dùng cụm từ để hỏi nào nhỉ? À, đó chính là vì sao? Cô có thể hỏi vì sao Nam đi học muộn? Và các con sẽ trả lời là vì bạn Nam ngủ dậy muộn cô ạ. Hoặc cô cũng có thể hỏi Nam đi học muộn vì sao? Và câu trả lời cũng tương tự. Vì bạn Nam đi học muộn cô ạ. Vậy các con hãy quan sát và trả lời cho cô cụm từ để hỏi vì sao đứng ở đâu nhỉ? À, cụm từ để hỏi vì sao có thể đứng ở đầu câu, cũng có thể đứng ở cuối câu. Giống như hai mẫu câu hỏi cô đưa ra và các con cần phải lưu ý. Đầu câu chúng ta viết hoa, còn cuối câu thì chúng ta có dấu hỏi chấm. Vì ngủ dậy muộn, ở đây lại có dấu phẩy. Nhưng khi vào câu, khi chúng ta sử dụng cụm từ để hỏi vì sao để hỏi thì chúng ta không điền dấu phẩy ở sau cụm từ để hỏi vì sao. Các con hãy ghi nhớ nhé.